rộng trên 1 mét rồi từ 90 trở lên thì nó mới hợp lý chứ còn là rộng mà ít quá thì à, lại không à, không đẹp mà hơn nó sẽ chật trội à, đối với cái bộ à, cầu trước ấy, thì bên mình ở đây là có à, bố trí cho các bạn cái cầu trước là chưa hàn sẵn cái ống cầu như các bạn đang xem trên hình đấy thì đã có hai máy ở bên rồi các bạn dùng ống 60 để hàn thì tùy theo các cái cầu đấy thì à, làm vậy thì cho nó giá thành nó sẽ giảm đi cái ống 60 thì mua nó rất là dễ dàng thôi bộ thì vẫn đầy đủ số lùi này trục các đăng này hai cái khớp trượt này bộ phụ kiện phanh à, tay này phanh à, chân này đấy và có cả chân ga nữa bộ này thì trang bị cả chân ga nữa đèn hậu mũi tên này đèn hậu thì cũng có ba chức năng bóng là phanh pha và lùi cầu thì à, tăm bua đường kính là 180 tim ốc của nó là vuông 7 đo là tim ốc từ 7 và đo chiếc ốc chéo là 10 nhíp thì rất là đẹp nhíp thì bốn lá rất là dẻo nhíp này như hàng nhập khẩu nhé không phải là hàng à, sản xuất trong à, Việt Nam mình đâu cho nên là về cái độ sơn bóng và cái chất thép nó rất là đàn hồi rất là tốt nhíp này có chiều dài là 50 thì các bạn chế xe 4 bánh 4 chỗ ngồi là dư dư sức thoải mái Đấy. hệ thống lái ở đây thì à, sử dụng hệ thống lái vô lăng vô lăng cỡ dày luôn đấy thương lái đơn các bạn là tùy chọn thương lái đấy cái phần là đây là mình đang ờ, lược để cho nó gọn hình ảnh thôi thì nó có cả cái phần à, trụ lái dưới kia đấy một đôi à, đèn à, đèn đèn lưới dạng ATV cái đèn này có đường kính là, là khoảng 14 cm thì tí nữa mình sẽ đo cho các bạn xem đấy thì à, một bộ tổng thể nó là như vậy tất cả các cái à, phụ kiện đều đi kèm đầy đủ nhíp này cũng có phụ kiện nhé phụ kiện nhíp rất là đầy đủ thì à, cái phụ kiện nhíp nó gồm những cái gì thì các bạn có thể xem những cái video trước đây mình có làm rồi phụ kiện nhíp thì mình sẽ trích lục cái phần video cuối phần phụ kiện giúp cho các bạn là tại vì là cho lên cái hình này mà đưa tất cả các phụ kiện lên thì các bạn hình dung nó rất là khó Đấy. hệ thống lái gối cầu trước gối cầu sau đều có cái bộ này thì các bạn cũng có thể biến thể sang sử dụng hệ thống treo treo trước và treo sau cũng được à, giá thành thì nó sẽ biến thiên theo à, tùy chỉnh thì bên mình sẽ đưa ra một số cái à, mục à, giá thành ở phía dưới phần mô tả sản phẩm à, tùy theo cấu hình có lấy nhíp hoặc không lấy nhíp hoặc lấy hệ thống treo hệ thống treo có thể sử dụng cho cái bộ này rất là hợp lý treo trước và treo sau Đấy. về cơ bản thì à, bộ này à, mình nên với mục đích à, giảm giá thành cho nó giảm giá đi à, vì vậy là à, nó sẽ chỉ à, được bỏ một số phần hệ thống công tắc các bạn mua thêm những cái phần à, công tắc vô lăng thì à, nó giá trị nó khoảng 500.000 nữa đấy thì mình cứ báo giá luôn ví dụ như ở trong cái bộ này là bao nhiêu à, cộng thêm bộ công tắc thì các bạn có thể tự cộng thêm vào giá là 500.000 đồng đấy cầu trước thì à, bên mình bán là cái dòng cầu trước nó rất là may ơ nó rất là chuẩn thì không như các bạn là mua một số chỗ thì họ bán rất là rẻ đấy nhưng mà cái phần may ơ cầu trước người ta sử dụng bi cầu đấy thì thằng này nó sử dụng bi côn bi côn này thì xe chơi thì cũng không yêu cầu cao nhưng mà dù sao thì nó cũng rất là bền với bi côn này thì à, các bạn chở hai tấn rưỡi nó cũng không hỏng được thì nó vẫn bền hơn là cái loại bi tròn bi tròn phổ thông ấy thì nó rẻ thì đặc điểm nhận dạng của cái cầu trước này thì đối với những cái cái, cái mayer rẻ thì nó không có cả cái lắp lắp che cái lắp che màu trắng kìa đấy, thì là các bạn là sẽ nhìn thấy nó không có cái lắp che đấy và vòng bi nó lộ thiên ra ngoài luôn cái thằng này là bi cầu ở đây thì à, trang bị thêm cả chân ga cho các bạn nữa về cơ bản thì là đủ để làm rồi các bạn chỉ việc về à, chế khung lên thôi à, đối với cái cây cầu này thì à, đang ở trong cái bộ này là cầu mét mốt thì lắp bánh lên nó sẽ là lắp mét hai. Đấy, nó với cái form xe là rất là đẹp cỡ một mét mốt mét hai là rất là đẹp các bạn nằm lên mét hai thì ra khung nó một mét ba thì nó cũng là tương đối to nếu như các bạn thích làm to còn mét mốt ra mét hai là cũng tương đối rồi hoặc các bạn có thể làm khổ một mét thì lắp bánh lên à, một mét mốt thì là vừa tầm à, hai người ngồi còn nếu nhỏ hơn một chút nữa thì sử dụng cái khổ 90 nắp bánh lên một mét thì à, một mét thì bố trí ghế là tương đối chật trội đấy đối với cái khổ xe một mét ấy, thì các bạn chỉ có thể đóng ghế băng thôi ghế liền chứ nếu các bạn là đóng ghế đơn thì hai ghế tài và ghế phụ là rất khó bố trí thì à, à, đối với cái loại à, xe zip các bạn là một mét ấy, thì đóng cái băng ấy, thì có thể làm được còn những cái kiểu cách xe khác ấy, thì nên đóng từ một mét mốt trở lên thì nó đẹp hơn đây cái đèn hậu này nè đường kính của đèn hậu này là 13 cm các bạn nhé 13 cm này. Đấy, các bạn là đèn hậu này đèn hậu led rất là đẹp các bạn có thể làm lộ thiên được nó rất là kín đây này để ngoài trời không ảnh hưởng gì cả hoặc là các bạn à, có thể làm ẩn vào trong vỏ xe cũng được thì cái đấy thì tùy các bạn thôi đây cái phần à, cầu trước đây thì các bạn chỉ cần mua cái ống 60 các bạn hàn ở đây thôi cái cái cái chỗ này người ta tiện lấy chuẩn sẵn rồi các bạn cắt cái ống 60 nó thật vuông góc là được thì các bạn ép thẳng vào đây các bạn hàn là chuẩn luôn thì à, kinh nghiệm à, cắt cái ống thì như sau nếu mà cái cầu sau dài một mét 1 ấy thì các bạn à, trừ đi cho mình 22 cm đấy mét mốt trừ đi 22 cm thì các bạn cắt cho mình một cái đoạn ống như vậy mét mốt mà trừ đi 22 này và các bạn cắt cho mình là à, 88 cm đấy 88 cm các bạn nhớ rõ nhá các bạn cứ trừ đi cho mình 22 cm các bạn cắt cái ống 88 cm thì các bạn là ra cái hàng cơ khí các bạn mua cái ống 60 ấy thì bảo người ta có cái máy cắt người ta cái loại máy cắt chuẩn đấy nó cắt rất là vuông thì nó là 60 các bạn chỉ về các bạn áp vào cái mặt này, này là chuẩn luôn ống giày ly chín cũng được mà xe chơi thì à, khoảng uh, ly tư cũng được cũng chẳng hỏng được à, nếu các bạn mua được cái ống phi 57 thì à, cũng cũng được nhưng mà thị trường thường là bán ống 60 nhiều chứ ống 57 ít đây là tổng thể một bộ nó là như vậy à, các bạn à, xem video à, nhớ nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái à, thông báo khi có video mới đăng lên cái việc đăng ký kênh ấy, nó giúp cho các bạn dễ dàng tiếp cận những cái video khác à, trong cái à, kênh của mình hơn à, và xin thêm các bạn lưu ý với thêm với các bạn là phụ tùng thì em vẫn bán thường xuyên nhé nó lâu mới đăng được video lên bởi vì mỗi lần là sắp được à, một cái bộ phụ tùng này nó rất là vất vả đấy đây đây là các cái à, phần à, đấy, cầu trục này rất là nhiều các bạn nhé cầu xe xăng cầu xe điện đây trên đây là cái à, toàn bộ cái đống cầu điện của mình này Đấy. độ khoảng vài trăm cái là cũng có các bạn nhé